Đấy, xin chào các bạn chào mừng à, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống mình hôm nay mình uh, chia sẻ với các bạn những con vật uh, uh, trong gia đình nhà mình nhé các bạn nhé tức là mình có nuôi chó các bạn đây là bạn Meta à, Đấy, các bạn xem video theo dõi những video trên kênh của mình thì các bạn cũng biết Meta rồi Meta Kim Chi và con đốm đốm là con của con Meta Meta thì nó là giới tính ờ, nữ nhé các bạn nhé nó cũng đã làm mẹ rồi Đấy, rất là dễ thương luôn Đấy. này thì beta nó không có ve các bạn Beta mình thì nó không còn ve nữa các bạn Vì mình chăm sóc tốt cho nó ấy. Mình tắm gội thường xuyên và loại bỏ ve chó bằng cái biện pháp ờ, bắt ve và ờ, dùng thuốc ấy Thì không còn ve các bạn nhé Nếu các bạn nuôi chó thì cũng nên ờ, để ý và chăm sóc chó nó tốt Thì chó cũng là thú cưng trong gia đình nhà mình thì nó <clears throat> Thứ nhất là thú cưng, thứ hai là nó cũng, uh, giúp mình nó trông coi nhà cửa ấy thì để cho nó có bọ ve bọ chét thì nó rất là tội đây các bạn nhìn không có bọ ve nữa ở tai xem nào từ cái tai đầu nó không có nữa các bạn không có bọ chét bọ ve gì nữa các bạn nhé rất là sạch sẽ đây là bạn đốm các bạn đấy, tên bạn đấy là bạn đốm bạn đốm thì à, bây giờ được à, gần 4 tháng rồi các bạn 4 tháng tuổi rồi đấy, đốm rất là ngoan đốm thì giới tính là nữ như các bạn nhé đốm là con của beta Đấy, beta thì sinh được 8 con thì mình à, giữ lại một con để mình nuôi các bạn Đó, mình cũng là dễ thương luôn người à, người của đốm thì à, nó có màu màu đen này trắng này nó đốm đốm các bạn nên mình gọi nó là đốm luôn rất đáng yêu bây giờ kim chi các bạn kim chi ở bên mình thì cũng khá là lâu rồi ở bên mình từ bé các bạn chi ờ, cũng là mẹ rồi nên sinh được ờ, năm người con mình thì cũng ờ, không chăm sóc được tất cả con của kim chi thì mình mang cho cho hàng xóm các bạn kim chi ngoan dễ thương đi rồi đi rồi cháu ra đây các bạn ngoan ngoan mình ờ, ở cái chi cũng lâu rồi mình chăm sóc chăm chi tốt các bạn đó không không có ve bỏ xét bỏ, bỏ ve gì cả đó thì cũng rất là khỏe mạnh bình thường đi đâu đây đó, đi chơi đi chơi đang rồi mình cho đi chơi mình có hai hai chú mẹ con các bạn đó hai con mẹ con mình trước thì mình nuôi nhiều mèo lắm nhưng mà mình không ờ, chăm sóc được hết cho nó. Mình đem ờ, mình ờ, cho hàng xóm ấy thì họ nuôi với con mèo mẹ nó mình giữ thì để mình chăm sóc nhưng mà vừa rồi nó bị ốm nó chết mất. Bây giờ mình còn hai mèo hai con mẹ con mà nhé. Con này màu vàng. Đó. Giới tính thì giới tính nữ nó màu vàng rất đẹp nó cũng không còn bò chết các bạn ở video ừ, có video mình chăm sóc cho mèo con nó không còn bò chết đấy các bạn các bạn có thể xem lại cái video đó trên kênh mình hai chú mèo dễ thương nào leo lên vai xem nào ồ oh. <laughs> con kia đâu rồi con mèo kia đâu rồi anh mày đâu rồi đâu rồi leo lên vai chơi này đó leo lên vai chơi này. Ôi rồi. À, ngoài ra còn có gà các bạn đây là hai con gà mái đang ấp này có một uh, ổ thì đang uh, nở con các bạn nhìn thấy à ổ bên này đang ấp nó gà mái gà mái mình thì uh, cũng nuôi khá là nhiều gà các bạn gà ngan ở bên kia là con ngan cái đây là mấy con gà mái đó thôi để tăng gia sản xuất buổi sáng nó gáy họ nghe rất là vui tai luôn như chú gà trống gà trống để nó phối giống với con gà mái các bạn nó sẽ sinh sản và đẻ trứng và nở ra con những con gà con mình à, những con gà con các bạn nó vẫn còn đang theo mẹ để tìm kiếm thức ăn gà nhớ nhớ lứa này thì nó khoảng được một tháng các bạn mình kế cận nuôi hết lứa này lứa khác mình nhân giống lên thì mình thả ra cái khu vực vườn nhà mình các bạn Đấy, kìa cái con à, ngăn đực con à, con ngăn cá nhà mình nó đẻ được 10 trứng nha các bạn bây giờ nó đang ấp đang ấp ở trong cái ổ nó mình lót cái ổ này cho nó nó có con ngăn đực thì nó tự phối và nó đẻ trứng và ấp ấp và nở nở ra thành những ngăn con gà con để mình nhân giống và mình à, tăng gia mình à, nuôi nó và đây các bạn đây là đàn lợn nhà mình mình có nuôi một con à, lợn nái lợn mẹ và nhân giống để ra những con lợn con mình có video làm về cách ờ, chuẩn bị chăm sóc để cho heo mẹ nó sinh sản các bạn video đó thì các bạn có thể xem lại hôm trước à, thì con ờ, heo mẹ này của mình nó sinh được 11 con mẹ tròn con vuông rồi nhưng mà trong quá trình ờ, chăm sóc rồi nó có những cái bệnh và có những cái nó sơ suất cho nên bây giờ mình sẽ chỉ còn lại 8 con nữa các bạn 8 con lợn con thôi Đấy, đây là con heo mẹ và những con heo con à, nó là sự đặc biệt nhất đối với mình bởi vì chăm sóc nó rất là vất vả chăm lợn bây giờ lợn bây giờ nó cũng cao các bạn mình chăm sóc không tốt thì nó cũng ảnh hưởng nên cái kinh tế mình ờ, nuôi này thì cũng khá lâu rồi Đấy. sau khi mang thai em 3 tháng 3 tuần 3 ngày bắt đầu sinh con đứa này con nó hôm nay là được 7 ngày rồi các bạn 7 ngày đó, nó ăn đang ăn no rồi, đang nằm ngủ thôi. vườn uh, ao cá mình kết hợp uh, giữa chăn nuôi và thả cá nữa các bạn đây là cái ao cá nhà mình mình có thả mấy con cá rô phi và một số loại cá khác đó nó đang ờ, nhoi lên để nó tìm kiếm thức ăn bơi ở dưới nước à nhà mình ờ, diện tích nó cũng nhỏ thôi mình chưa quy hoạch được nó theo cái quy mô mình ờ, nuôi chơi vậy có mấy con cá đó các bạn nhìn thấy nó lên mặt nước nhìn rất là thích luôn buổi sáng và buổi chiều thì nó thường nó nho lên mặt nước để nó tìm kiếm thức ăn đó con cá, cá kia nó bơi ao này thì cũng không sâu lắm về mùa lũ thì nó vượt lũ nó ngập này con này đang ăn à, mồi đây cái là con tạch sùng các bạn buổi đêm thì nó ra nó ăn những con ờ, muỗi con nhệ đó sùng nó vẫn đang ờ, nằm im tìm ờ, con mồi sau đó thì nó sẽ di chuyển và bắt con mồi ở bên bên kia gồm con nữa các bạn sợ à, khắp trong cái mái nhà nhà mình sau đó buổi đêm nó ra nó tìm mồi ăn thạch sùng à, con nhện giang tây nhện này nó bắt uh, ruồi bắt muỗi và nó làm uh, tổ các bạn để răng bẫy để bắt những cái con mồi ấy. con nhện bây giờ đang là mùa hè và các bạn đang nhìn trên màn hình đó là con trâu nó sẽ xuống cái ao để tắm mát bơi tắm ở ao làng các bạn đó, hai con trâu một con trâu mẹ với một con trâu con bên cạnh đó là những cánh đồng mùa hè thì quê mình rất là mát mẻ trong lành hiệu trong lành mát mẻ nhiều các cái con vật và chim chóc nó kêu rất là vui tai giờ nó bơi chán thì nó sẽ lại lên nó ăn cỏ và đây là những cái cánh diều Đấy, trẻ con chân trâu nó thả diều và mấy chú bò đang ăn cỏ à, ngoài bờ đê các kia là núi tôi clip video này mình ờ, xin phép dừng lại nha các bạn nhé à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh của mình